Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh xe lân của mình nha Thì à, như mọi thấy thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người à, dòng xe nâng tay thấp và gắn cân nhé Có thể vừa nâng lên và có thể cân luôn tải của mình nhé thì đây là hai con xe lăn tay thấp thuộc hãng sản xuất Start bên công ty mình mới nhập về đây mình vừa mới khui mấy tấm bìa ra để quay đây thì đây là con ở trong này là con ờ, không in con ở ngoài này là, là con có in hai con này thì đều có tải trọng như nhau thôi là đều tải trọng ờ, hai tấn rưỡi chiều dài càng là một mét hai hai mươi chiều rộng càng là sáu tám năm bánh xe thì bằng ờ, đều lõi thép này thì về cách sử dụng của con này thì nó cũng nâng để nâng lên hạ xuống thì nó cũng giống như những dòng xe tay thấp khác thôi đặc biệt được cái là nó là được thêm cái cân ở trên nữa đây quay gần lại nha đây đây là con không ờ, in này không <laughs> in nhưng mà đây mình thấy là người vẫn đang để nút ờ, in này hai tấn rưỡi này con vâng, bên này là con ờ, cán cân có in nhá mọi người nhé đây thì đây cái chỗ in giấy à, giấy cho nó đây thì trong có một cuộn ờ, giấy in này thì cái cuộn này mọi người rất dễ mua nhé hai con này đều sử dụng điện ờ, bình ắc quy nhé mình sẽ nên mình bật cân lên nào bật cân lên cho mọi người xem nhé đây bật lên đây đây là con công nhìn. trước khi mọi người in gì thì mọi người ấn về zero nhé để không hết nhé để mình đứng lên mình tăng cân nào rồi sáu hai cân tròn đây tiếp theo là những con à, có in này thì mình sẽ in luôn ra giấy cho mọi người xem nhé bật lên cái cái về đơn vị cân của nó thì vẫn là kg mọi người cứ giữ nguyên nhé không cần phải được gì đâu đây đây cân mình đi nào à 62 cân tròn đốt in đây nhé in ra này xé không quen linh lượng Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé Nếu anh em nào có nhu cầu muốn mua con này thì liên hệ đến số điện thoại hoặc là cần tham khảo gì thêm về các ờ, mặt hàng khác mình mình thì vào trang web công nghiệp việt com vn của mình có kèm link ở dưới phần mô tả nhé